Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Phát của mình ngày hôm nay Ngày hôm nay Toàn Thành Phát sẽ review một tuyến đường đó là tuyến đường số 3 tại khu công nghiệp Bicamex Đồng Phú Đó cả nhà nắm bắt thông tin cũng như là tiến độ thi công của tuyến đường số 3 này và tiến độ thi công cũng như hình thành khu công nghiệp Bicamex Đồng Phú Khu công nghiệp Bicamex Đồng Phú được hình thành với diện tích 6.300 ha theo đó, dự án sẽ có diện tích phát triển công nghiệp là hơn 3.100 ha, dịch vụ khoảng 100 ha đất dùng cho đô thị tái định cư là 3.100 hecta đáp ứng cho khoảng 3.500.000 người. Và hiện tại thì chúng ta đang nhìn từ trên cao xuống ngay ngã tư tuyến số 3 và đường Đơ Hát Tân Hò. Đó là một trong những vị trí vô cùng đắc địa để mà chúng ta có thể quyết định đầu tư cũng như là tìm những vị trí lô đất tại đây để chúng ta đầu tư. Tuyến số 3 nối từ đường DT 741 đến đường Đồng Phú Bình Dương dài 6,1 km ở km 56 800 tổng vốn đầu tư lên trên 21 tỷ đồng và hiện tại thì tuyến đường số 3 này đang được làm từ cổng khu nghiệp đi ra đến gần đường DT741 ạ. À. Và từ cái vị trí chúng ta đang nhìn thấy đây đi vào cổng khu nghiệp tầm khoảng là 300m thôi nha cả nhà. Và đây là một trong những cái vị trí mà được làm bài bản cũng như là đang được làm tiến độ nhanh hơn so với những vị trí khác đó là đường đã được săn lấp rất là bằng phẳng rất đẹp và ở đây là một trong những cái vị trí mà dân đầu tư cũng như là các nhà đầu tư họ tìm vào đây họ mua và khách hàng nào đang có nhu cầu mua đất tại tuyến 3 cũng như là đất, khu công nghiệp Bicamac Đồng Phú thì hãy liên hệ ngay số điện thoại 0972 332 894 gặp Toàn Thịnh Phát để được tư vấn cũng như là đưa ra những chiến lược đầu tư hợp lý nhất và phù hợp nhất. Các nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh cho Toàn Thịnh Phát ạ. À.